chào mọi người quay lại cánh à, cần câu à, của mình <clears throat> cần câu máy câu của mình đây hôm nay mình có một số máy giới thiệu mọi người xem rồi mua ủng hộ nhé đầu tiên là một con à, con hình như là Shimano uh, Shimano Chino Special Titanos G Genus Genus Piso GT 1000 Dai hôn à cái này dự dự cược này ok khuyên đã cầm bằng đá nhau mọi người triệt phối nhà cội ok <coughs> con này con số 1 mình bán 300 nha mọi người 1 300 Rồi, con số 2. Jetter con này là China xuất Nhật máy cùi nông toàn thân là kim loại nha mọi người cùi nông cùi kim loại này à đây là carbon à đâu đây cũng kim loại mà kim loại toàn thân kim loại máy rất là êm con này China xuất Nhật đây cùi nông nha mọi người ZTMX1000 để mọi người uh, cho mọi người xem cối của nó ở phía trong à, con này á cược 1.5 vô 130m cược số 2 100m cược số 3 vô 65m tất cả đều có thể gập tay đổ tay trái phải được nha mọi người con nào không được thì mình sẽ nói với mọi người rồi ok đây tất cả kim loại nhé gì mà mua trái cây trừ nữa trời đó rất là đẹp rất là mượt nha mọi người này khuyên đá này cũng đẹp này khuyên cược này cũng đẹp này để cho con em đẹp con số 2 mình bán 250 250 Rồi số 3 Đây một cặp luôn mọi người Hai con giống nhau nhá à, Cái này là máy gì ta à, Ồ ờ. Daiwa Jacker GS10 GS7 Tên của hai con khác nhau Ngoài hình thì tương đối giống nhau nha mọi người tất cả đều sản xuất Japan còn luôn cả cái à, dự cược này đây khuyên đá chinu nhá đây con đầu tiên ok nhà cội ok <clears throat> con này con số 3 mình bán hai trăm rưỡi ba hai trăm năm mươi ok con g bảy này mình cũng bán 250 ngoại hình thì nãy mình quay cho mọi người xem rồi giờ mình test máy thôi nhá mượt nha mọi người đây triệt nhà cối đây khuyên đá rồi con này con số 4 à, số 4 cùng 250 nha mọi người rồi số 5 con này là đai qua Coronet 2 màu vàng rất là đẹp rồi diện cược nữa rồi màu vàng rất là đẹp nha mọi người đó ok mày rất là mượt cái này hình như dự cược này quay nhà cả cái cân đẩy nó cũng đi nữa còn đây màu à, vàng rất là đẹp nha mọi người Đây qua corona 2 con này con số 5 à, năm nay mình cũng bán hai trăm rưỡi nha mọi người 250 6 6 <clears throat> con này là Ryobi Này con à, con này mình quên nói mất rồi Con này size khoảng uh, à, 2 ngàn nha mọi người Ngàn rưỡi tới 2 ngàn nhé Con Ryobi Ryobi này size 2, 2 ngàn 2 tới 3 ngàn Ở đây thì mình thấy nó ghi 3 ngàn à, Ryobi RX 3 ngàn P con này ừ, đúng rồi con này sai khoảng 3 ngàn đúng rồi Radio của nó 3.8 cước cược số 3 207m cược số 4 190m cược số 5 150m đây mọi người muốn xem khối của nó phía trong đây cối là cối graphic toàn thân là kim loại nha mọi người đây cột phía trong Rồi ok Chỗ ra cửa cũng còn đẹp này Máy Máy thì mượt Khóa Ok, bộ pin đâu ờ, Ok Con ơi sản xuất Japan luôn Đây, Nhật luôn ngoài hình con khá là đẹp Trên 90% À không, những chỗ này thì hơi bị xước con này con số 6 mình bán 250 6 250 Ok Rồi số 7 Một con uh, Shimano Navi 2 rưỡi Size thật của con này cũng khoảng tầm 2 rưỡi Đó dòng Navi này thì mượt khóa này con nào mà không đổi tay trái phải được thì mình sẽ nói nha mọi người đó con này thì uh, cược số 2 vô 170m 2.5 150m cược số 3 vô 120m đây kim loại nha mọi người toàn thân kim loại đó bên chậu bí ra cược này cũng có đẹp này size của con này hai ngàn rưỡi con này thì máy đây mới rồi sản xuất ở Malaysia Shimano sản xuất Malaysia mũi in đồng này ok con này con số 7 mới bán 600 nha mọi người sáu trăm rồi số 8 con này một con đai qua con này mình chưa xả cối à, thằng nào nó chơi ác luôn siết bằng kéo vào, à, siết à, kéo vào đây chấm luôn này cái này cài ra được giữ luôn micro computer cái này thì con pin luôn nha mọi người đây hiển thị số máy tới nơi này ô phản ta không phải không phải à. này máy này khá là mượt đây nhà cối à cái đấy nó có cái cái rá cửa ở đây này đây là con cái rác cược ở đây nè mọi người này đây chăn cược Đó, chăn cược ở đây ok đây qua Tana sensor con này thì ngoài hình con khá đẹp nha mọi người ok con này con số 8 số 8 này mình bán 1 1 triệu 1 triệu nhá ok rồi một con đây qua ST0 ratio 3.8 cối graphic size của con này thì khoảng tầm 3.000 à, cối graphic thân à, kim loại cược số 3 vô 380m cược số 4 270 cược số 5 210 cược số 6 170 cược số 7 140m đây đây cột phía trong cột phía trong của nó rồi một pin này một pin sống nha mọi người một pin sống đó ngoài hình con này thì con khá là đẹp phải trên 90 phần trăm khóa đây chỗ ra cược này thì nó hơi bị rỉ một xíu về mọi người đẩy này nhá đẩy này cũng đơn giản này con này sản xuất ở Japan nhá mọi người Japan Nhật ET0 sai khoảng 3 ngàn Rồi. Con này con số 9 mình bán 250 ngàn. hai trăm năm mươi ok rồi con cuối cùng là một con ôm tích Spat 200 size thật của con này khoảng tầm 4 ngàn máy rất là êm đó mô pin là mô pin sống toàn thân là kim loại hết đây ok môi sống toàn thân kim loại sải khoảng tầm 4 ngàn Đó. chỗ ra cưỡng này cũng hơi bị rỉ xíu này mọi người về đánh này này rồi con này cũng sản xuất giá bé nha mọi người thông số cược thì ở đây à, nó uh, mờ hết rồi à không phải mờ mà hình như là nó không có luôn á cho nên mình cũng chẳng đọc được mọi người thông cảm nhé máy thì rất là bon bon rất là mượt khóa cứng ngắt nhé không nhé, đó ok <clears throat> rồi con này con số 10 phiên bản hai trăm rưỡi quá rẻ cho một máy bốn ngàn rồi cảm ơn mọi người theo dõi video của mình